lít liễn lít liễn ối con đi xích xích xích ra ngoài kia đi ừ rồi rồi rồi, rồi được rồi hay là tuốt ra ngoài kia cũng được nữa ước mày đi ra ngoài kia trời đất các như là ซื้อจ่ายวันแล้วthấy không xí con gì kìa nè bánh hả xí hai xí đi hả lấy cái vợt bắt nè không ừ vô thẳng đi giờ bắt nó đi quy làm? nó đây nè ừ. cậu nước à cá cái cậu ai xí xí lên lên lên hả nè à, ở trong bắt nó bắt nó nè đây nè ha khắp ra mặn đây mua lớn đây mua bắt phẳng ra rồi đây mua phẳng ra ha thế nè có hẹn trẻ đây nè ừ, năm nay nó không có mập star. Lake Store Lake Store เนี่ยในน้ำค่ะเออ đừng có nái khuôn á trời ơi dạ đi vô lấy cái lấy cái xô đựng đi cái xô đựng đi có cái giọt nó kìa màu hồng á Vivian Vivian Hổ Say, Vivian. Rồi sit. Wow. Oh, they saw. Ừ. That's for this bed. They mặn. Bí lượng du steak xong lên ốc không? Một bánh mình tư Tôi xin Yeah Yeah yeah Trái ra đến ui mà để nó ướt cái nhà hết Yeah dạ. có cái vợt màu hồng kìa quý làm biên Azana Lilian. Por certo, não.